Xin chào anh em thì hôm nay tôi xin chia sẻ với anh em một cái công nghệ mới nhất của năm 2020 thì với cái công nghệ này đấy nó rất là phù hợp cho các anh em làm tay quan đến các sân chơi các sòng sới anh em đều thể chơi được anh em nhé thì anh em cố gắng theo dõi clip này tôi sẽ chia sẻ để em hiểu hơn về cái món đồ này anh em nhé thì tôi chuẩn bị cho anh em là cái đĩa chợ này cái nắp chợ này và một số quân hộp chợ đây tôi đã thử nước muối cho anh em hột thì nổi hoàn toàn là bình thường đấy anh em nhé thì với công nghệ này ấy, em có thể áp dụng vào mọi sân chơi anh em không cần phải là nguồn nắp đĩa quân hột hay cũng không cần phải chạm tay hột anh em nhé rất là hiệu quả thì tôi sẽ dùng đũa để lấy ba hột bất kỳ Đấy, hột gì cũng được anh em nhé hột chợ hay hột công chuyện đều được hay nắp đĩa gì cũng được Đấy. anh em cứ áp dụng vào mọi sân chơi thôi không cần quan tâm sân chơi đó sử dụng cái hột gì hay nắp đĩa gì ngoài ra cơ sở tôi còn à, cung cấp rất là nhiều những đồ chơi tài xỉu bầu cua sóc đĩa bài ná hay game hack trên điện thoại anh em cần em cứ alo cho tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em Đấy, trên đây là một số đồ à, mới rất là hiệu quả 100% không để lại bất cứ tăng tích gì tôi xin phép là chứng minh với em nắp đĩa quân hột của tôi nó là hoàn toàn bình thường thì trên tay này anh nam châm đây nam châm trắng rất là ít nhé một thùng ít đây à? đĩa vậy đây à? ok đấy nắp đây thì đối với những cái quân hột hay là nắp đĩa công chuyện anh em thử nâng chân này chắc chắn nó sẽ hít anh em nhé chúng ta sẽ tiến hành xoay đèn anh em lưu ý tôi này nếu nó là hột công chuyện anh em xoay đèn phở đá này chắc chắn nó sẽ đục anh em nhé đấy hột rất là trong đây xoay xuyên đây rất là ok xuyên hết nhé ok nắp đĩa quay một là hoàn toàn bình thường thì ngay sau đây tôi sẽ chia sẻ với anh em cái công nghệ mới của năm 2020 đó là như thế nào đây đó là cái máy nghe một tài xỉu công nghệ mới đấy nó được chống mọi tiếng ồn giúp anh em vào sân chơi có ồn anh em đều thể chơi được và cái độ chuẩn xác nó là lên đến 90 phần trăm cho anh em cách chơi rất là đơn giản thôi anh em chỉ cần bật máy lên để trong người và phạm vi một mét rưỡi độ lại À, phạm vi nó báo cho anh em biết được tài hay xỉu anh em nhé tôi sẽ bật máy lên và để ở đây để anh cùng cảm nhận cái nhịp rung với tôi anh em lưu ý này máy báo một rung anh em xỉu máy báo hai rung anh em tài thôi máy báo hai rung đây em mới tài thôi tài này 12 nút Đấy, đồ rất là hiệu quả em nhé đây là cái công nghệ mới đã sẽ giúp anh em làm tay quan đến các sân chơi em đều thể chơi được không có cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra em nhé máy báo một dung đây anh em đánh tài tôi à, đánh xỉu của tôi một dung là xỉu mà anh em xỉu này anh em lưu ý nhé một dung là xỉu hai dung là tài em nhé máy báo một dung anh em tiếp tục đánh xỉu tôi xỉu này rất là ok thì cái máy này là cái công nghệ chống mọi tiếng ồn em nhé tiếng ồn không ảnh hưởng gì em nhỉ Đấy. nó chỉ nghe âm thanh của hộp rơi xuống đĩa thôi nhé em nhé Đấy, đồ rất là hiệu quả sóc xong hai ba giây là máy nó phân tích xong nó báo như thế nhất, máy báo hai dung em tài hay tôi tài là đây tôi sẽ cầm trên tay nhé thì cái máy này ấy nó rất dung rất là êm cho nên là anh em cứ để trong người một mình anh em cảm nhận được cái nhịp rung của nó người một cạnh không thể phát hiện được em nhé máy báo hai rung đây em mới tài thôi tài này rất là ok Đấy, thì anh em quan tâm tất cả những đồ chơi thì có thể liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em à, game hack trên điện thoại đây bầu cua sóc đĩa hay là tài xỉu đều có những quy luật anh em nhé Đấy, máy báo hai dung em ấy tài tôi tài này rất ok